nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau. Có được có mất, sức khỏe cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan thận. Bước vào năm canh tý người tuổi mão có nhiều cơ hội phát triển trên con đường công danh sự nghiệp, bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành, thi cử, ứng tuyển xin việc cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân. Theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuổi mão đối mặt cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý, trong họa có phúc, trong phúc tiềm họa. Đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Nếu không được thỏa hiệp từ trước đó thì hậu quả thực sự khó lường. Kẻ tiểu nhân do ganh tị, đố kỵ mà tìm cách phá hoại, đạp đổ công sức của bản mệnh. Thái tuế trợ đào hoa nên trong năm 2020 này, con giáp có được cơ hội để gặp gỡ, làm quen với người khác giới – khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng lớn hơn. Song nếu bản mệnh đã có gia đình thì đào hoa quá phượng nên có thể ảnh hưởng xấu, gây phá hoại hạnh phúc đang có. Cần phải giữ khoảng cách, lập trường để không bị rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Hung tinh gây ra đủ rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi mão đang cố gắng đạt được, thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm hung tinh sẽ đẩy bản mệnh vào họa khẩu thiệt thị phi, thậm chí có thể vướng họa kiện tục lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Người tuổi mão cần chú ý, làm gì tốt nhất cũng cần phải tuân theo quy định, tuân theo pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân hay do chủ quan mà tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho tốt, để cho dục vọng và sự tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được mà cũng không có ai có thể cứu được bản mệnh thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình cảnh báo con giáp này nên tránh xa những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi âm u tối tăm, nhiều tà khí, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi Mão Có điểm báo trong năm này con giáp sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ, xin việc hay chuyển việc cũng sẽ được như ý, khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Cơ hội đến không ít, nhưng do bị cục diện tương hình ngáng trở, ngoài ra tuổi mão vì bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải làm việc này việc kia mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể bản thân con giáp này lợi dụng những kẽ hở để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi Mão trong năm tình hình tài chính của bản mệnh không tồi, người làm công sẽ có sự thăng tiến về lương thưởng. Các mức đại ngộ cũng có nhiều cải thiện, được hỗ trợ thêm về chính sách. Con giáp này dễ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Quý nhân ở đây là nữ mệnh, khả năng cao là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà. Nhờ sự hỗ trợ của quý nhân mà tuổi mão sẽ đạt được những bước tiến không nhỏ trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Xong cũng có thể có thêm thu nhập phụ từ chính công việc của mình khi mà vị trí bản mệnh đang nắm giữ được thưởng thêm không ít lợi ích từ nhiều phía. Tuy nhiên, tiền này cũng ẩn chứa không ít hậu họa phía sau. Nếu cảm thấy không được an tâm thì nên tìm cách để từ chối khéo léo là hơn. Con giáp này phải chú ý và cân nhắc, tránh để cho phát tài hôm trước, hôm sau họa ập tới. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi Mão Cát tinh nhập mệnh mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh kim lộ xuất trinh quan đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mạng tuổi mèo. Chính vì thế mà con giáp này trong năm đào hoa vẫn cực kỳ vượng, tin vui tới tấp báo về. Bản mệnh dễ gặp được đối phương là người thông minh lành lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm tới người khác phái. Ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của con giáp này còn là hàm trì đào hoa, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó mà biết trân trọng giữ gìn trong tay mình có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời dã từ với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như ở nơi làm việc nếu không cẩn thận tuổi mão có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi Mão Sức khỏe chịu ảnh hưởng của cục diện hình thái tuế nên không được tốt cho lắm. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan thận, tim mạch, do con giáp này phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống – con giáp này còn có thể mắc bệnh về khớp nếu môi trường sống là nơi âm u, ẩm ướt hoặc trước đó sinh hoạt lâu ngày trong môi trường ấy, tới năm nay sẽ phát bệnh, thậm chí còn phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa. Người tuổi mão nên chú ý hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm, bởi bản mệnh dễ bị thương vì những nguy hiểm tiềm ẩn phía sau. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tránh uống quá nhiều rượu bia, có thể sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nếu không biết quý trọng bản thân mình. 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi. Tử vi tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1939 năm 2020. Người sinh năm 1939, năm nay tuổi cũng đã khá cao, bản mệnh vẫn giữ được niềm vui mỗi ngày. Bản thân con giáp này thích khám phá những điều mới mẻ, lấy đó làm động lực sống mỗi ngày cho mình. Năm hợi tài vận kém sắc, bước sang năm canh tí, tình hình cũng không khá hơn nhiều vì đầu năm và cuối năm chi phí tăng cao. Bản thân con giáp này tuổi tác đã cao, chỉ có thể dựa vào đồng lương ít ỏi để duy trì, thường lâm vào cảnh thu chẳng đủ bù chi. Bản mệnh cần phải cân đối chi tiêu, tiêu tiền hợp lý hơn để không quá thiếu trước hụt sau. Sức khỏe khá tốt, song vẫn cần phải lưu ý những bệnh truyền nhiễm theo mùa. Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 năm 2020. Vận trình khá ổn, không phải muộn phiền lo lắng vì chuyện tiền bạc, cuộc sống tuổi già khá thanh nhàn, không bận rộn, không căng thẳng quá nhiều. Nam mạng tuổi tân mão sinh lực dồi dào, nếu là người làm ăn kinh doanh thì tài lộc khá tốt. Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm lâu năm là có thể tìm được các mối đầu tư làm ăn tốt. Cuối năm nhất định có tài lộc bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Song nam mệnh nên nhớ, chú ý giữ gìn sức khỏe. Nên giữ cho mình tâm trạng luôn vui vẻ thoải mái, không chịu sự tác động của những việc vụn vặt trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nhịp sống sinh hoạt điều độ, tập thể dục thể thao vừa sức. Đối với nữ mạng tuổi này, trong năm 2020, chú ý về các mối quan hệ xã giao, chớ nên bao đồng lo chuyện của người khác, cũng đừng bàn luận việc không phải của mình, cần nhìn rõ người tốt kẻ xấu. Về phương diện sức khỏe, người tuổi tân mão dễ mắc bệnh về xương khớp, hô hấp, nên ngủ đúng giờ, đủ giấc, ăn đồ thanh đạm, hạn chế đồ dầu mỡ, đồ cay mặn. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 năm 2020. Bước sang năm 2020, tuổi Quý Mão sinh năm 1963 vận trình không ngừng tăng tiến. Tài lộc khá vượng, nhất là chính tài nổi trội. Thể hiện nguồn thu của con giáp này chủ yếu đến từ công việc chính. Trong thời gian này, bản mệnh có quý nhân giúp đỡ, nhờ thế mà bước đường phía trước ngày càng hanh thông và suôn sẻ. Người tuổi mão sắp xếp công việc tốt, năng lực cũng không tồi, hiệu quả làm việc tăng cao. Những người cầm tinh con mèo tập trung cao độ vào nhiệm vụ của mình nên tránh được khá nhiều sai sót không đáng có. Bản mệnh giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, ngoài việc hòa đồng với mọi người thì con giáp này nên tránh xa chuyện thị phi, đừng bàn tán chuyện không phải của mình. Mọi chuyện đừng quá gai gắt, cái gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua. Thêm bạn thêm vui, chứ đừng đắc tội với người khác mà tạo thêm kẻ thù cho mình. Trong quan hệ với cấp trên nên khéo léo để không trở nên quỵ lụy, xôn xoe quá mức Cuối năm con giáp này có điểm báo được tăng lương hoặc thăng quan tiến chức. Tình hình sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên vì ham mê làm việc quá mức mà có thể dẫn đến những chứng bệnh nghề nghiệp như đau lưng, mỏi vai, thoái hóa đốt sống. Con giáp này nên điều chỉnh lại lịch trình của mình, làm việc nhưng cũng cần phải vận động xen kẽ. Không nên ngồi một chỗ quá lâu, ăn uống thiếu điều độ cũng có thể khiến cho tiêu hóa có vấn đề. Hãy đi thăm khám ngay khi có dấu hiệu bất thường. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 năm 2020. Vận trình khá bình ổn, chính tài vững vàng, thu nhập ổn định. Song con giáp này cần cẩn thận kẻo tiểu nhân phá hoại từ bên trong. Muốn sự nghiệp phát triển thuận lợi, cần phải học cách nhìn sắc mặt người khác, nhạy cảm và linh hoạt trong việc nắm bắt tình hình. Đừng cố bày mưu chơi xấu người khác, càng đừng nghĩ đến chuyện đắc tội với đồng nghiệp – nếu không, chính người tuổi Ất Mão sẽ phải là người gánh chịu mọi hậu quả sau đó. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh nên hạn chế tranh cãi vì những chuyện không cần thiết, kẻo cát khí càng nhanh tiêu tán. Năm 2020, con giáp này có nhiều hung tin vây quanh, có thể sẽ mất tiền hào của. Đừng tùy tiện tin người thái quá mà phó mặc tiền bạc vào tay người lạ. Tuổi mão cũng tuyệt đối không được đứng ra thế chấp vay mượn cho người khác, dù là thân hay sơ cũng nên tìm cách từ chối khéo léo. Thời gian này tiểu nhân lộng hành nên có khi ở nhà mà họa vẫn bủa vây. Có thể bị lừa gạt tiền bạc mà không hay biết. Nên thận trọng trước những lời mời góp vốn đầu tư mà lợi nhuận ở mức trên trời. Tình cảm vợ chồng hài hòa, hạnh phúc, tuy nhiên cũng có lúc vì công việc quá bận rộn mà có phần thiếu sót với gia đình, không dành nhiều thời gian cho nửa kia. Bản mệnh cần chú ý để không tạo cơ hội cho người thứ ba xen ngang vào cuộc sống hôn nhân của mình. Nên giữ khoảng cách với người khác phái, đừng để nửa kia hiểu lầm mà tạo cơ hội cho quan hệ sai trái. Tử Vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2020. Trong nửa đầu năm vận trình của con giáp này dần dần tăng tiến, sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, che chở, cho nên bản mệnh chỉ cần tập trung cao độ, dồn hết sức lực vào công việc thì hoàn toàn có thể phát triển bản thân rất tốt. Song nếu như tuổi đinh mão chủ quan, sao lãng và hay lười biếng không muốn làm gì, cũng không chủ động nắm bắt cơ hội trong công việc, lại giữ cho mình thái độ kiêu căng tự cao. Không thích nghe người khác góp ý cho mình thì dù có quý nhân tại mệnh cũng chẳng thể giúp cho sự nghiệp hanh thông, thuận lợi được. Vận trình tình cảm khá tốt, người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp cho mình. Ngoài ra con giáp này cần phải biết cách kiểm soát cảm xúc, đừng hấp tấp, nóng vội quá mà khiến cho đối phương hoảng sợ. Chỉ cần nắm vững nhịp độ, tiến lên từng bước thì cuối năm chắc chắn sẽ chẳng còn cô lơn đẻ bóng nữa. Các cặp đôi cần phải tránh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia của mình. Đôi bên nên học cách bao dung, cảm thông cho lỗi lầm của nửa kia. Đừng cố làm quá mọi việc, tranh cãi căng thẳng gay gắt làm gì. Thì thoảng hãy tạo cho người ấy bất ngờ nhỏ nhỏ để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa, giúp cho tình yêu hôn nhân ngày càng vững sắc. Tử vi tuổi kỷ mão sinh năm 1999, năm 2020. Năm nay tuổi kỷ mão sinh năm 1999 có nhiều may mắn ùa tới. Con giáp này có khả năng tập trung tốt, tiếp thu kiến thức mới khá nhanh, thành tích học tập khá lý tưởng. Trong năm nên dành nhiều thời gian rảnh rỗi để tham gia thêm các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao để phát triển thêm nhiều năng lực tiềm ẩn, tạo điều kiện cho sự nghiệp trong tương lai sau này. Nếu con giáp này đã đi làm thì cần phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng giữ tính trẻ con mà mang cảm xúc cá nhân vào trong công việc. Cần tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn với người khác, nên học cách dị hỏa vi quý, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Đừng bốc đồng mà hỏng chuyện, người tuổi kỷ mão tình duyên thăng trầm bất định, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu chưa thực sự thấy rung động thì đừng vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Con giáp này cần phải suy nghĩ cân nhắc kỹ, lắng nghe trái tim của mình và quan sát để đưa ra quyết định đúng đắn. 3. Tử vi tuổi Mão năm 2020, chi tiết từng tháng. Tử vi tuổi Mão tháng 1 âm lịch năm 2020. Con giáp này gặp phải đủ chuyện rắc rối ngoài ý muốn, nhất là trong vận trình sự nghiệp và tình cảm. Áp lực đến từ nhiều phía, sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại càng thêm chồng chất, khiến cho con giáp này muốn gục ngã. Những ý tưởng, dự án, kế hoạch mà bản mệnh này dày công chuẩn bị và đưa ra đều bị cấp trên phủ nhận, bị đồng nghiệp chê bai. Con giáp này vừa thất vọng với bản thân mình, vừa nóng lòng muốn thể hiện bản thân, không quá mức kém cỏi, dục tốc bất đạt, dễ dàng mắc phải những sai lầm không đáng có. Trong tình cảnh này, người tuổi mão cần phải giữ bình tĩnh, học cách kiềm chế cảm xúc để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, từng bước bồi dưỡng thêm kiến thức và hoàn thiện bản thân – Thất bại là bài học của thành công, vì vậy đừng vội vàng bỏ cuộc. Về phương diện tình cảm, có thể sẽ phải đối mặt với sự phá hoại của kẻ thứ ba. Nếu như mối quan hệ khó có thể cứu vãn, thì tuổi mão nên học cách buông tay, chấp nhận sự thật rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng cố ép bản thân phải chịu đựng, có thể chia sẻ với người thân thiết để nhẹ lòng hơn. Tử vi tuổi mão tháng 2 âm lịch năm 2020 bản mệnh vẫn chưa đạt được bước nhảy vọt nào đáng kể trong sự nghiệp. Trong khi đó, sức khỏe lại không được tốt, dễ mắc bệnh tật, ốm đau. Đường công danh sự nghiệp trong tháng 2 âm, bản mệnh đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại, cho nên không phát huy hết được năng lực của bản thân. Những mục tiêu không được hoàn thành đúng thời hạn đã định, có thể dần đánh mất lòng tin của cấp trên và khách hàng. Tuy nhiên, đừng thấy thế mà bối rối. Càng những lúc thế này, càng phải bình tĩnh để giữ cho đầu óc sáng suốt mới có thể đưa ra phương án giải quyết ổn thỏa nhất. Con giáp này nên tìm hiểu xem nguyên nhân bắt nguồn từ đâu mà tìm cách điều chỉnh cho hiệu quả hơn. Tình hình sức khỏe của người tuổi mão tháng này không được tốt, mệnh chủ dễ bị thương ngoài da, có thể do bị bỏng, cọ sát khi dùng nước hay lửa, cần đặc biệt cẩn thận để tránh những tổn thương không đáng có. Tử vi tuổi mão tháng 3 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp đã dần có những chuyển biến khả quan, Tuy nhiên đường tình duyên thì vẫn ảm đạm như vậy, chưa có dấu hiệu tích cực hơn. Công việc bộn bề, con giáp này chịu áp lực căng thẳng từ nhiều phía nhưng biết cách hoài hòa nên tự cân bằng cảm xúc của mình cũng giảm bớt được những khó khăn đang bủa vây xung quanh mà hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Thời gian này có nhiều cơ hội cho người tuổi mão thể hiện mình, khiến cho bản mệnh trở nên nổi bật hơn hẳn so với những người khác. Song đừng vì thế mà tự cao tự đại, con giáp này cần phải học cách cẩn trọng và thực tế hơn trong những hành động của mình, đừng thấy lợi mà ngã lòng. Đường tình duyên vẫn chưa tìm được điểm đột phá, thậm chí còn có những dấu hiệu tụt dốc. Mối quan hệ giữa bản mệnh với người ấy dễ bị hiểu lầm, mâu thuẫn mà khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, tình cảm cũng dần phai nhạt. Nếu người tuổi mão còn muốn níu giữ tình yêu ấy thì nên nhanh chóng tìm cách để hóa giải đừng để những hiểu lầm không đáng có phá hoại hạnh phúc và tình yêu mà mình đang có trong tay. Tử vi tuổi Mão tháng 4 âm lịch năm 2020 Tử vi tuổi Mão trong tháng 4 sẽ bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Con giáp này cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về các vấn đề về sức khỏe. Vận trình sự nghiệp vẫn chưa đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn. Thu nhập trong tháng chẳng có là bao, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc, cuộc sống bế tắc. Bên cạnh đó, dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng gì, nhưng có điểm báo bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này khá cao. Đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi cho thuốc thang và bệnh viện. Tử vi tuổi mão tháng 5 âm lịch năm 2020 Con giáp này gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn người tuổi mão thường phải đối mặt và xử lý những biến cố bất ngờ phát sinh trong công việc, bị khách hàng cố ý làm khó dễ, bị tiểu nhân giấu mặt chơi xấu. Nếu không học được cách bình tĩnh và kiềm chế thì dễ mắc sai lầm. Bản mệnh nên bình tâm để phân tích kỹ càng mọi vấn đề, đồng thời dựa vào đó để tìm ra phương án xử lý hiệu quả, kịp thời báo cáo lên cấp trên để xin sự trợ giúp. Trong tháng năm này, bản mệnh khó có thể tìm thấy được tình yêu, càng khó có thể thoát được kiếp độc thân người có đôi thậm chí còn đứng trước nguy cơ chia tay, vận trình tình cảm ngày càng trở nên ảm đạm, không có gì khởi sắc. Tử vi tuổi mão tháng 6 âm lịch năm 2020 Sự tụt dốc trên con đường công danh sự nghiệp của tuổi mão, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu nhập trong tháng của bản mệnh. Khoảng thời gian này, con giáp dễ gặp nhiều sự cố bất ngờ phát sinh khi xử lý vấn đề, có thể do nóng vội hay chưa có kinh nghiệm nhiều mà tuổi mão dễ mắc phải sai lầm trong tiểu tiết – dẫn đến những hậu quả không mong muốn, vì thế mà bị khách hàng chỉ trích, cấp trên khiển trách. Lời khuyên dành cho con giáp này là cần phải dồn sức tập trung hơn cho công việc. Đừng nghĩ rằng những chi tiết nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì đến toàn cục, nhưng lỗi sai dù nhỏ, góp lại cũng thành cả vấn đề lớn. Đừng bao giờ lặp lại một lỗi quá nhiều lần. Vận trình tài lộc dễ bị thiệt hại về tiền của do phải đền bù tổn thất do sự sai sót nhầm lẫn của người tuổi mão trong công việc thu nhập cũng phần nào bị giảm sút khi các khoản lương thưởng bị cắt giảm. Bản mệnh nên cân đối chi tiêu để tránh thiếu trước hụt sau. Tử vi tuổi mão tháng 7 âm lịch năm 2020 Vì là tháng cô hồn nên đường tình duyên cực kỳ tẻ nhạt, kém sắc. Hơn thế nữa sức khỏe cũng khá tệ, chẳng thấy chút sáng sủa hay đáng vui mừng nào. Nếu con giáp này đã kết hôn thì thường xảy ra mâu thuẫn với nửa kia của mình – do những áp lực trong cuộc sống và cả những bất đồng trong chuyện nuôi dạy con cái nữa. Thậm chí còn có thể xảy ra tình trạng bạo hành dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù vấn đề lớn hay nhỏ, tuổi mão hãy bình tĩnh ngồi lại cùng nhau để nói chuyện, bàn bạc và tìm ra cách giải quyết thay vì động tay động chân như vậy. Tránh để lại ám ảnh tâm lý với trẻ con. Về phương diện sức khỏe, con giáp này khi ra ngoài cần chú ý an toàn, nhất là khi tham gia giao thông, để tránh bị tai nạn bất ngờ, gây ra những tổn thương lớn đối với sức khỏe sau này. Tử vi tuổi mão tháng 8 âm lịch năm 2020 Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, tài lộc tăng tiến bất ngờ, vận trình sự nghiệp cũng đang dần tăng tiến, mang về những tin vui nối tiếp nhau. Người làm đầu tư kinh doanh, buôn bán bất động sản hay chơi cổ phiếu thì trong tháng này hoàn toàn có thể tin vào mắt nhìn của mình tin tưởng vào sự nhạy bén của bản thân mà kiếm được một khoản tiền lớn. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô kinh doanh sang lĩnh vực mới, tìm cách thu hút lượng khách hàng mới, từ đó thu về lợi nhuận ở mức tốt hơn. Nhìn chung thì dù là làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì tài vận đều khá lý tưởng, không cần phải lo lắng quá nhiều. Con giáp này cũng gặt hái được không ít thành công, nên lưu ý dành thêm thời gian cho các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác làm việc trong tương lai. Tử vi tuổi Mão tháng 9 âm lịch năm 2020. Tuổi Mão sẽ đón nhiều tin mừng về tình cảm, sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều, vận đào hoa nở rộ. Người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm người đồng điệu với mình. Gặp đúng duyên trời định thì chỉ sau một thời gian tìm hiểu là có thể tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn. Sớm về chung một mái nhà. Về phương diện sức khỏe không gặp phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng cần phải chú ý hơn đến chất lượng giấc ngủ Bản mệnh nên sắp xếp công việc để nghỉ ngơi đúng giờ. Đừng ham vui mà thức khuya, xem phim, đọc truyện, vừa ảnh hưởng cơ thể, vừa khiến cho tinh thần căng thẳng và mệt mỏi. Tử vi tuổi Mão tháng 10 âm lịch năm 2020 Sự nghiệp của tuổi Mão có những chuyển biến theo hướng tích cực, còn tình duyên thì vẫn đang tiếp tục trên đà tăng tiến. Tuổi Mão hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân mình mà hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, mang về thành công cùng lợi nhuận khổng lồ cho tập thể, công ty – về phương diện tình cảm thì dù là người đang yêu hay đã kết hôn, cũng sẽ đều cảm nhận được sự tăng nhiệt trong mối quan hệ của mình. Đôi bên ngày càng hiểu nhau hơn, dù có xảy ra tranh cãi thì cũng nhanh chóng làm hòa, cuộc sống gia đình ấm áp, hạnh phúc. Tử vi tuổi Mão tháng 11 âm lịch năm 2020 Con giáp này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin không mấy may mắn về công việc và tài lộc. Ngay cả sức khỏe cũng nảy sinh vấn đề. Đường công danh sự nghiệp xa sút rõ ràng – người làm trong những ngành dịch vụ tháng này dễ phải chịu sự chút giận của khách hàng, cấp trên. Lỗi lầm thuộc về ai chưa cần biết, nhưng bản mệnh cần phải có thái độ phù hợp để xoa dịu cơn giận dữ của mọi người. Sau đó hãy dùng hành động của mình để sửa sai ngay lập tức, đừng quá bận tâm đến sĩ diện, bởi bản mệnh có thể làm cho công ty mất đi lượng khách hàng lớn bởi những sai lầm của mình. Đồng thời, bản thân con giáp này cũng sẽ chịu tổn thất khi thu nhập trong tháng tụt dốc. Về phương diện sức khỏe của tuổi mão trong tháng 11 âm lịch này không được tốt cho lắm. Dễ mắc các bệnh truyền nhiễm theo mùa, bị cảm cúm đau đầu thường xuyên, nên dành thời gian để tăng cường luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng cho mình. Tử vi tuổi mão tháng 12 âm lịch năm 2020 Vận trình của tuổi mão ở mọi khía cạnh đều không được như ý muốn, hung vận bủa vây, con giáp này khó lòng đạt được ý nguyện của mình. Trong công việc, con giáp này làm việc thiếu hiệu quả, thường không hoàn thành việc đúng tiến độ đề ra, khiến cho tiến độ dự án bị trì trệ, nhận nhiều lời phê bình, nghi ngờ từ phía cấp trên. Bản mệnh cũng vì thế mà càng trở nên tự ti, thiếu nhiệt tình với công việc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng không kiểm soát được cảm xúc của mình mà sinh sự, cãi vã với mọi người xung quanh, dễ dàng bùng nổ tức giận với bạn bè, người thân, người yêu của mình, không quan tâm đến cảm nhận của họ. Tâm trạng không ổn định,